quý vị và các bạn, khối không khí lạnh có cường độ mạnh liên tục tăng cường xuống khiến cho nền nhiệt đêm và sáng ở Bắc Bộ giảm rất thấp. Nhưng trái lại vào ban ngày trời lại có nắng khô khiến nhiệt độ tăng nhanh, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm là rất lớn. Hôm nay toàn miền Bắc sẽ có một ngày Chủ nhật với thời tiết tạnh giáo và có nắng khô. Nền nhiệt cao nhất trong ngày sẽ phổ biến trong khoảng từ 17 đến 20 độ. Về đêm trời rét buốt, trời tiếp tục xảy ra rét đậm trên diện rộng, vùng núi có nơi rét hại. Sang ngày nhiệt độ sẽ tiếp tục nhích nhẹ thêm từ 1 đến 2 độ. Sau đó dự báo từ ngày 3 tháng 2, không khí lạnh được tăng cường lệch đông kết hợp với rãnh gió Tây trên cao có thể sẽ khiến cho miền Bắc quay lại trạng thái âm u kèm mưa nhỏ. Khối không khí lạnh tiếp tục duy trì tình trạng mây nhiều ở hầu khắp các tỉnh thành phố miền Trung. Trong đêm qua và sáng nay, khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Bình Định vẫn còn có mưa, cục bộ vẫn có điểm mưa vừa, mưa to. Nhưng sang đến ngày hôm nay thì mưa sẽ giảm hẳn Nền nhiệt ở miền Trung vì thế có xu hướng tăng nhưng chưa nhiều. Khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế mức nhiệt là từ 17 đến 20 độ. Về đêm trời vẫn còn rét đậm ở các tỉnh Bắc Trung Bộ. Còn ở khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Quảng Ngãi nhiệt độ từ 21 đến 23 độ. Trong khi đó các tỉnh từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận trời có nắng nên nhiệt độ cao hơn từ 25 đến 28 độ. Dự báo xa hơn cũng từ ngày 3 tháng 2 do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường Trung Bộ sẽ lại tiếp tục đón thêm một đợt mưa nữa. Trong ngày hôm nay cả Tây Nguyên và Nam Bộ trời có nắng yếu, mức nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên duy trì trong khoảng từ 24 đến 26 độ, còn ở khu vực Nam Bộ nhiệt độ vẫn từ 30 đến 32 độ. Về đêm do chịu tác động của khối không khí lạnh tăng cường từ phía Bắc dồn xuống, nền nhiệt đêm nay ở Tây Nguyên sẽ giảm xuống còn từ 14 đến 16 độ, còn tại Nam Bộ mức nhiệt cũng chỉ từ 21 đến 22 độ.